Bruh. Bruh. Bruh. Bruh. Bruh. Bruh. Bruh. Bruh. <laughs> yeah, boy. Got it. thứ thư tài wow. Good job. Dimakan No. nhiều đợt tadi kan berdua semuanya kan bocah lain ini hmm untuk buat itu untuk untuk, untuk makan cuma umumnya mau mau ngambil sana enak sana apa lagi nanti chết blue check mình đang nghịch lọc đi đây thì Bruh. things it Kenapa nah, buling ramah? <laughs> yeah, boy. Enemy spotted. Hello? Eita, eh, bang. itu enemy spotted Terobos aja lah anjing ah. I'm fast as fuck, boy.